có lúc tôi chỉ là cánh nặng cho gia đình thôi nhưng mà có nhiều lúc tôi muốn từ từ để mà bước qua khỏi cuộc đời này bởi vì sao tôi chỉ có một tay chúc ờ, tất cả các bạn ờ, một buổi sáng vui vẻ nha ngày hôm nay là ngày ờ, chủ nhật đối với những người đồng bào Gia Rai hay là Bana ở khu vực của mình cho dù họ có làm à, công việc gì đi chăng nữa thì họ vẫn dành ra ngày chủ nhật là ngày nghỉ và mình cũng cũng vậy bạn ạ mình cũng dành ra ngày chủ nhật để nghỉ và lên đây à, để nấu ăn mình có em gà chúng ta sẽ nấu cơm ở trên đây bây giờ hôm nay à, rất là trong xanh luôn không có gió nắng thì dịu nhẹ nhàng chúng ta sẽ ăn cơm trên đây mọi người ạ à, chúng ta sẽ nấu cơm ở đây cái gì là con kiến đứt đấy à con kiến à, à tổ kiến à chỉ là tổ kiến à chỗ này đủ ngồi cho ba bốn chục người nha <laughs> có măng nữa nè có măng nữa đâu ô cha bự chưa mọi người ơi ôi măng bự chưa đã đấy còn nữa ôi giờ lại trong đây người ta không thấy nè ôi măng bự kìa chứ lấy dạ, măng dạ. lấy măng bỏ vào xào xào với thịt gà luôn ha dạ, ở đây mình à, giờ mình xíu mình lấy măng mình một một củ một cục vậy là đủ rồi chứ ha một cục bự luôn mà vì trời mưa nên củi á ướt nó phải lục trong mấy cái cái cái cái, cái, cái cái đóng củi mọi người lục cái củi khô trong đó mình cũng xin được ra à, giới thiệu với mọi người đây là một người à, em rất là thân thiết với mình là em Phước à, vào năm 15 tuổi không may mắn à, khi em ấy bị một tai nạn đó là à, khi đi ngang qua cái máy tuốt lúa đó mọi người cái tay nó bị cuốn vào trong cái máy đó nên mới bị mất một cánh tay kia nhưng mà bù lại thì à, ông trời đã cho mấy một cái giọng hát rất là hay và cũng vì thế nên à, cách đây khoảng 3 tháng đã cưới được một em vợ nhờ cái giọng hát đó mọi người hello chào mọi người nha mình <laughs> là Phước à, hát một bài cho mọi người nghe thử giọng hát của em đi hãy cho anh biết anh giờ đang đúng hay say mà sao cô chớp tim của anh như nhớ hoài nhớ những kỷ niệm không vui nhớ một người tốt thương mình là anh quá ngốc nên từ làm trái tim đau đừng ai nhắc đến tên của em ngay lúc này đừng ai hỏi đến anh giờ đây như thế nào vẫn lạnh lùng chàng yêu ấy vẫn đi về chỉ một mình chỉ biết tìm quên vào những lúc anh say hay quá <laughs> hay quá lửa chín chưa ờ lửa cháy chưa ờ, em gà đâu sao trốn ra đây. ra làm nào à rồi làm gà nào chúng ta sẽ không có nấu nước mà à, để làm lông mà chúng ta hơ này để làm lông luôn mọi người này nó sẽ nhanh hơn và sẽ sạch lông hơn nhưng mà con gà nó mỗi tội hơi hơi đen một xíu thôi các bạn mới mới bắt đầu mất tay thì được vài tuần là tập được rồi à đúng rồi vì bây giờ mình à, năm cái tay mình thì mình chuyển ga xe sang bên này là đi được rồi <laughs> à là xe xe xe vision của em là em đổi tay ga qua tay trái rìn <laughs> hồi lúc trước đó mọi người mình ngồi lên xe em, em phước thử mà rìn ga mà xích <laughs> xích nữa lao đi mọi người <laughs> đi chơi này phải có xin vợ không sao xin xin vợ chửi sao tại vì vợ biết rồi vợ biết cái gì nói vợ rồi là xin tối qua rồi đúng không ừ. có sợ vợ có chứ ở nhà ai nấu cơm vợ nấu à. mình có nấu không sau khi vợ vợ con về qua thì mình nấu một nồi cơm thôi còn canh thì cho vợ nấu à giờ vợ nó không nấu đồ ăn hay sao Nhẹt chứ ra sao <laughs> Nhẹt. <laughs> nấu đâu mua một gói mì ăn thôi ăn mì đó vậy mà người người người banana mà vợ là người gia rai sau này để con ra là người banana hay gia rai để con thành <laughs> người kinh người banana. lai Đời bờ hòn yong tơ vẫn yong nào mi ra đi ra tươi <laughs> Ô là tươi Ô là tươi Đi năm cơ rồi Tươi trong tiếng à, Gia lai là em Em Em Ô tươi Yong cấp, yong cấp tươi là, Anh yêu em I love you Ô tươi là ô em Đúng không? Tươi Yong cấp tươi <laughs> Tươi làm gà sạch sạch nữa tươi Này quay lên tivi nha tươi sao cho mà con cho con gà nhỏ thêm con nhỏ thế thôi mẹ con bự thì mình không cho đâu thằng thiết thấy con mai chi lắm rồi à thằng thiết anh lắm mới cho con gà nhỏ xíu vậy con gà nhìn như chim bồ câu ha nó nhỏ nhưng mà thịt nó dai lắm chắc không Ồ đây là tim nướng này uhm, Ngon, mùi khét khét quá <laughs> Mùi khét quá đây là nước mắm mình mang à, nước mắm bột ngọt đường rồi chờ nó chín một xí rồi đó mình bỏ măng vào Đây, măng ớt mình có hái thêm à, lá chanh à, ở, ở nhà mang theo rồi mọi người bỏ vào luôn món này gọi là gì nhỉ à, gà kho lá chanh măng <laughs> chủ nhật nên ai cũng rảnh hết nên anh em lên đây chơi và à, quay phim trên đây chủ yếu để thư giãn và biết đâu được cái video của mình là một cái video mà tạo cái cảm hứng cho các bạn cũng à, đi chơi như vậy sao những người áp lực công việc này những người bận bận biểu với công việc hãy dành ra một ngày như mình đây đi ăn mua một con gà chắc cũng không bao nhiêu tiền đâu mỗi người góp là ba người à, bốn người góp lại thì chắc cũng mấy chục ngàn thôi nhưng mà mang lên rừng ăn cơm rất là ngon mọi người ạ à được cảm giác mà anh em xung à, vầy lại nấu nữa rất là vui mời mọi người cùng ăn à, bữa cơm à, trên rừng nha anh em bọn mình nhé mời dương quá mời em vịt ừ. ngon ngon ngon măng này các bạn măng mình mình sắc cái phần nó hơi già và nó hơi đắng một xíu đắng là tại vì măng không phải vì lá chanh mọi người măng do ta không luộc trước đi nếu măng trước khi chúng ta xào này chúng ta luộc trước qua một nước đi sẽ bớt vị đắng hơn nhưng mà dù sao vẫn rất là thơm thơm à, vị của núi rừng tôi thấy tôi có một tay người ta thì hai tay làm được nhiều thứ có ra được nhiều tiền hơn như tôi ông trời lấy em đi nhận thứ nhưng vẫn cho em rất là nhiều đúng không hãy vui lên cuộc sống này có anh có bạn bè đây đây thằng gia cầm này thằng vịt này nhưng rất, <laughs> rất là vui luôn anh lúc nào anh cũng vui cũng vui vẻ hết buồn cái gì xuống nói với anh anh vẫn nói mà anh chị anh chị không vui vì cái lúc em à, suy nghĩ dại dột như thế thôi mà cố lên em nha anh đi thưa mày anh đi làm anh ghé ngang qua đây mà mời anh vô mà anh ăn ghê thiệt chứ <laughs> mình từ nãy giờ có một cúc xương này không, ăn hết nồi à. gà của mình rồi nè anh em ơi 哦。